Yeah, mom dài, nhà pha bên tai Oh girl, I wanna say that you are mine Trên tháng 2 thì không hề phai Buồn đi này thôi, đêm sẽ trôi được dài Chẳng hay, đừng ngờ đâu bé. Anh đang xem bên trong mắt môi rồi này Chẳng muốn trôi, dừng lại đây thôi Để con tim và nhịp muốn nói I don't know why That I'm fell in love, yeah But it's all cái stuff is so sweet Là cái một vài bước nhớt nhau Chẳng ai muốn đâu Tình là tình say đắm rất lâu La la la la la Feel cái là là love love love babe Mình chìm sâu phút giây Như cái tim vun đắp chút đám say Chuyện làm anh ngất ngây Tay vòng tay mình yêu ngay Thêm say Rồi mùa đông chợt đến La la la la love love love hey Mình khóa đôi môi này ha, ha, ha, La la la Yeah yeah Em là bông hồng nhớ của mối tình khó phai Nhưng giờ trong tim em đang có ai Chẳng thể nào đọc được suy tư của con gái No, hold oh, on right là từ đâu con tim anh ngây ngất vì Chưa thấy nụ cười em đâu anh quay đến thì Chỉ là tất phi không được cùng em đi qua màn đêm yêu thương dần thêm Kể từ lần đó anh muốn gặp em nhiều lần Trái tim băng giá đang bám em nhiều phần Muốn được cùng em đến nơi bình yên chúng ta hàn thuyên cho chuyến sáng đêm I don't know why that feel that love But it's alright If you get like a love, love babe Mình chìm sâu vô say Nhiều khi tim vun đáp chút đắm say Chuyện làm anh mất ngay Tay vòng tay mình yêu ngay Thêm say Rồi mùa đông chợt đến La la la la love, love, love babe Mình khóa đôi môi